dạ ưu điểm của em thì là em siêng năng thích làm nấu ăn nhưng mà em chỉ thích làm những cái món ăn vặt thôi giống như là bánh trái cây gì thôi còn ừm, giống như nêm nếm đồ ăn thì em cũng không có được ngon cho lắm Em có tưởng tượng ra cảm giác mình hung là như thế nào không? <laughs> không biết Không biết luôn Xin mời bạn nữ bước ra sân khấu Rồi, mời bạn Nam Dạ em xin chào à, anh Quyền Linh Chào chị Nam Thư và chào bạn bên cạnh Chào à, quý vị khán giả trong trường quay hôm nay Em tên là Nguyễn Hoàng Dương 31 à, tuổi Sống và làm việc tại Long An Làm gì Dương? Em vận hành máy trộn bê tông Mời bạn nữ Em tên là Mạch Duy Ngân Năm nay em 27 tuổi Và em làm kế toán tại Long An Và gia đình em thì ở Sài Gòn Em làm ở quyện nào? dạ em làm ở huyện cần duộc á anh cần duộc còn em ở huyện nào dạ em huyện cần duộc luôn trời đất ơi cái gì trùng hợp hỏi, quá vậy hỏi, hay quá nè không hai bên hỏi đi em ở cần duộc à, ở xã nào vậy xã tân kim á anh tân kim ở gần anh anh ở xã đông thạnh à tại tại sao bạn gái thì mình là sống ở thành phố hồ chí minh mà làm việc là tại long an Dạ thì tại vì công ty của em thì cái xưởng nó nằm ở dưới nên em phải làm ở dưới. Tức là em đi làm là em phải đi đi về về. Dạ đúng rồi, em có xe đưa rước của công ty. À. Bạn hãy nói một chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm của mình. Dạ ưu điểm của em thì uh, em biết nấu ăn, uh, biết uh, hát uh, ba thể loại, đây uh, giọng cổ, uh, bolero với uh, trẻ còn à, khuyết điểm của em là em à, hay quên với à, em bị sợ độ cao rồi bạn gái ưu điểm khuyết điểm của bạn là gì dạ ưu điểm của em thì là em siêng năng thích làm nấu ăn nhưng mà em chỉ thích làm những cái món ăn vặt thôi giống như là bánh trái cây gì thôi còn giống như nêm nếm đồ ăn thì em cũng không có được ngon cho lắm em đã trải qua mấy mối tình rồi dạ em thì chưa có mối tình nào anh tức là chưa yêu lần nào luôn hay hả dạ ây cha còn bạn nam mình đã có mối tình nào vắt vai chưa em ờ, có hai mối tình nè chị ờ, tình đầu tiên thì em quen ờ, có mấy tháng à cũng không hợp nhau rồi hai đứa chia tay còn mối tình thứ hai mối tình thứ hai em quen được 3 năm lý do thì hai bên gia đình có chuyện nên không có đồng ý với nhau rồi coi như cái số phận nó không có duyên rồi ha em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào em không yêu cầu ngoại hình bạn gái mình em chỉ cần uh, vui vẻ hòa đồng với uh, biết ông biết bà biết cha biết mẹ cao thì uh, cỡ mét năm lăm trở lên mày thì dễ nhìn thôi không cần gì nhiều mắt tay mũi miệng đầy đủ đơn giản ha bạn nam cũng đơn giản thôi còn bên nữ thì cậu em thì bạn nam cao từ một mét bảy trở lên từ 70 kg anh em mét sáu lăm và tám bên và... đây có sáu tám mà được không có vài độ mà anh có vài độ rồi gì nữa em ngoài ra là không có tính gia trưởng biết sửa chữa những việc những dụng cụ lặt vặt ở trong nhà giống như là hư cái bóng đèn hay cái ống nước hay gì đó cũng biết thay á anh cái đó Tụi làm em đó thôi. em em hát được ba cái dòng nhạc luôn rồi bây giờ em lên dòng cổ nghe thử coi em ơi tháng bảy mưa ngâu có cầu ô tước trên dài ngân hà chất nơi hồi ngô ngu lan sau một năm dài xa vẫn còn anh băng giấc mộng cốc cần gì ai gieo cánh đắng cay để giờ anh sống kiếp đơn côi biết về đâu khi đường tương lai mịt mờ tâm tối mà lỗi đi về không có ngày mai vì người ta đã cướp đi đôi mắt của anh rồi hay, hay quá hát hơi dài luôn chịu mới chịu nha rồi coi bên nữ có hát gì được không đáp lại cái coi dạ đó, đó mình bên mình có gì mình ờ, đáp trả nhà trai bên đó ừ. à, em thì em chỉ nhảy thôi chị Dạ. Vậy thì đợi Đúng rồi Xíu nào kéo rào rồi mình nhảy nha Đúng rồi Chứ mình giờ mình nhảy hồi mình nhảy qua rào nó kỳ Đó <laughs> Trước giờ mình có người yêu chắc mình ờ, có hôn bạn gái mình rồi đúng không? Dạ có chị À có nắm tay đúng không? Dạ có hôn vuốt nắm tay còn <laughs> Trời ơi sao hay quá vậy Em Dạ Em hôn bạn trai bao giờ chưa? Chưa chị Bên này chưa nha em em có tưởng tượng ra cảm giác mình hung là như thế nào không không biết không biết luôn chưa có kinh nghiệm nha hỏi coi có thích hung không em em em có thích hung không hung ở đâu mới được chị hung ở đâu mới được anh dạ hung mà má hung muốn hung đâu cũng hung luôn à muốn hung tức là em muốn muốn hung ở đâu <laughs> đúng không có được phép lựa luôn hả chị ủa anh có được phép lựa luôn hả <laughs> à được luôn em muốn lựa ở đâu vậy má đi chị má thôi nha Rồi. trời ơi nãy giờ thì cách chán ghê một chút xíu chia sẻ kinh nghiệm hung cho bạn gái nha dạ để anh qua xem coi nha dạ chào anh gái à, em đi làm xa như vậy rồi ngày nào cũng đi về về vậy đó hả dạ không tại vì bên em thí dụ như làm xa vậy thì công ty có chính sách là sẽ được về sớm anh sau này giờ có nhà ở ờ, sẵn ở về dưới luôn không dạ cũng được anh gần chỗ đi làm <laughs> em à, không thích cái tật xấu gì của đàn ông dạ hút thuốc anh có không dạ không hút có không nha thấy tại vì à, lúc trước à, một tháng em hút chừng một hai điếu rồi giờ em bỏ luôn rồi rồi tốt điều quá anh nhiều ông đeo trang sức đồ vuốt tóc bóng bẫy nhìn nó kỳ lắm có điệu không em <laughs> đâu có vô điệu rồi anh thấy cũng ổn đó ha bây giờ là mình à, hỏi ý kiến người thân đi coi sao hôm nay à, ngân tới đây ngân đi với ai nè dạ hôm nay em đi một mình đó chị tại vì ở nhà thì em có dắt em gái theo nhưng mà em gái em nó gần xanh rồi đó chị cái nó báo mệt nên không có đi được dạ. có chị chị sẽ tư vấn cho em không sao bên đây ờ, mình đi với ai vậy em trai dạ em đi với cha với chú ba với ờ, đứa em con chú bác à coi chào chú chào ờ, chú Huyền Linh với cô Nam Thư Dạ chào Tôi chú. là cha của Hoàng Dương Tôi thấy em gái này cháu gái này cũng dễ thương mà có cái nghề ổn định này cũng tốt rồi mong hai đứa à, tác hợp với nhau tiến tới à, sâu hơn nữa cảm ơn chủ nhiều bây giờ à, mình mở rào cho hai bạn gặp mặt nha mở rào nào tới gặp mặt thì anh có quà tặng cho em Dạ cảm ơn anh Sao Ngân? Hồi nãy em nói nếu mà em có mặt nhảy thì bây giờ khi mà gặp mặt nhau kéo rào ra rồi mình nhảy Dạ có chị Rồi biểu có. diễn Rồi dạ, biểu xin diễn liền Biến nhạc Vô Oh yeah Lên Ôi Yeah yeah yeah kì nó dễ thương nó nhẹ nhàng giống nít quá em có cái điệu nhảy nào mà nó sung sung hơn hiện đại chứ không dạ được anh thôi nhạc hiện đại vô bạn trai có thể đứng dậy nhảy cùng bạn gái luôn dạ được đúng rồi đó tung lên nha vô vô dạ, đúng rồi tới luôn tự do tự do tự do mỗi đứa tự do tự do đi nhảy tự do đi vô vô hey hay quá hey. no. no. ba chị rồi hay quá yeah. vỗ tay vỗ tay mọi người ơi đúng rồi cưới nhau rồi mà có cãi nhau mở nhạc là hai đứa nhảy là vui <laughs> đứa nhảy giống như gạt nước không <laughs> vui dễ thương rồi đó em cảm nhận gì anh như thế nào anh cảm nhận em như thế nào em thì à, muốn hay á anh chị cũng dễ thương nữa <laughs> quan trọng đó là hai người phải tin tưởng nhau quan điểm của em là đôi khi mọi người phải có một cái không gian riêng suốt ngày soi mói ở hôm nay đi đâu em đi đâu gì đó em không thích cái điều đó à, quan tâm quá phải không không phải quan không phải quan tâm quá anh chứ giống như kiểu như trói buộc ràng buộc nhau quá giống như hiện giống như cái tính gia trưởng anh à, đúng rồi anh ờ, tình cảm thì anh ờ, chỉ cần ờ, sự quan tâm chia sẻ và lo lắng cho nhau thôi anh, anh hay đi nhậu không anh cũng ít lắm nếu mà thường thì nếu công việc của anh á thì đi làm nguyên ngày hay sao thôi đúng rồi anh đi làm uh, 8 tiếng đi ca 8 tiếng đi, đi ca hay đi tiếng anh ca anh thì anh có thích đeo trang sức không anh cũng có đeo mà nhưng mà thấy đeo gì cũng cổ này theo phật à theo cho phù hộ ờ, thôi chứ không có gì hết anh Nhà... có lãng mạn không anh anh thì lãng mạn cũng ít chứ không nhiều <laughs> ít là sao anh đó giờ anh ờ, quen con gái cũng anh cũng ít lãng mạn lắm thí dụ chẳng hạn như mấy cái lễ này thì thì cũng có tặng quà hay... thôi chứ tặng quà thôi thí dụ anh tại vì sở thích của em thì em hay thích đi đi lắm nhưng mà thì đi chơi đó chơi tặng quà anh chỉ muốn uh, sau này cứ em về anh ờ, có người để quan tâm chia sẻ những niềm vui với ờ, những nỗi buồn những khó khăn trong cuộc sống em thấy người đối diện có hợp với em không dạ thế, thế tính cách chứ ờ, cách nói chuyện là được em không quan trọng bề ngoài ừ. em thích điều gì của cô ấy em thích nhảy nãy thích nhảy rồi ấn tượng giờ vẫn thích cái nhảy không à nhảy đẹp quá hả dạ thấy vui đúng không dạ giờ nè hát câu bolero tỏ đúng tình rồi hồn lỡ xa vào đôi mắt em chiều nào xóa tóc ngồi bên rèm Thầm ước nhưng nào đâu dám nói Khép tâm từ lại thôi Đường hoa vẫn chưa mở lối Lầu kính trăng về không lối chiếu Gác cao ngăn niềm yêu Thì thôi mơ ước chi nhiều Hay, Hay quá Bây giờ là anh nghĩ ra cái này mới mà Em thích cô gái này nhảy đúng không? Đúng em, anh. em hát cô gái nhảy Chồng hát vợ nhảy cho nó ấn tượng nào hai ba Con bấm sinh, con bấm sinh, con... thôi đừng đừng đừng có nhảy mạnh rồi, quá, đó, nhảy nhẹ nhẹ thôi Nó múa trước mặt cho anh coi thôi, anh khoái em múa Rồi bắt đầu hai ba Sao anh nhớ em thế này thương nhớ đông đầy trong lòng mặc buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy em hỡi em có hiểu có hay hay quá vỗ tay bây giờ mình để tay vào nút bấm nè thực sự là mình phải có trách nhiệm với ờ, nút bấm suy nghĩ kỹ nha ba hai một hết thời gian vào. yeah, rồi em cầm luôn mình à, sắp có một à, đám cưới và tiết mục là chú rể hát cô vô múa mọi người hết sức là thú vị nha à, dễ thương lắm thôi nắm tay nhau đi nào hai bạn dễ thương á chàng trai thật thà lắm nha anh thấy đây là một chàng trai rất là chất phát luôn đó nhưng mà nãy giờ múa rồi nói chuyện này kia nhớ em á tên gì không em hay quên Ngủ hay quá quên tên luôn Em gái nó nhớ chàng trai tên gì không? Trời đất ơi Hai đứa nó hợp nhau ghê mọi người à Quên tên rồi nhắc lại cho coi nè Đây là tên Dương Tên Dương Tên Ngân à. Ngân Đây là chiếc vé xem phim của cầm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn Giờ cầm vé xem phim hung cái coi những tình cảm với ra nào Bắt đầu Xin xin nào ngoài Yeah và tặng dành cho hai bạn là một cặp gói cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vinalatex và một phiếu mua hàng giảm giá 25% khi mua sản phẩm niệm Vinalatex tại tất cả các chi nhánh trên toàn quốc nếu hai bạn tiến tới hôn nhân. Niệm cao su thiên nhiên Vinalatex, niềm tự hào cao su Việt. Tặng mỗi bạn một bộ mỹ phẩm chăm sóc da One Today gồm kem dưỡng trắng da mặt, kem dưỡng trắng da toàn thân, sữa rửa mặt do công ty mỹ phẩm Đăng Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Việt Nam Cacao gửi tặng hai bạn hộp sô cô la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như những thanh sô cô la này. Gửi tặng các bạn máy nước nóng nhãn hiệu Senton và máy nước nóng nhãn hiệu Atlantis, tổng trị giá 7 triệu đồng. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV Akino 40 inch trị giá 6 triệu 990 ngàn đồng đến từ thương hiệu Akino sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt nếu hai bạn tiến tới hôn nhân đây vì sao em nhớ anh thế này dễ mấy thương. nước rất là dễ, dễ thương. thương hai bạn hết sức là hợp nhau trong những cái bộn bề mưu sinh à, tất bật thế này mà xem với cặp này tôi chắc chắn là các bạn sẽ quên đi tất cả <laughs> một việc khán giả xem truyền hình cũng có thể nhận được quà tặng là một chiếc smart TV Akino 32 inch trị giá 4 triệu sáu trăm 690 ngàn đồng nếu trả lời câu hỏi của chương trình thông qua fanpage bạn muốn hẹn hò khán giả may mắn tại trường quay sẽ được nhận một nồi cơm điện Akino trị giá 350 ngàn đồng đây Ủa, anh bóc luôn rồi hả bóc luôn sao không bao giờ em được bóc vậy thì chúng em bóc đi 43 43 43 ai cầm 43 nè lên trời ơi 43 chúc mừng bé đúng 43 đây, luôn một phần quà nồi cơm điện của Akino trị giá 350 000 đồng cảm ơn em cảm ơn em Cảm ơn thương hiệu TV Akino đến từ công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt đã tài trợ chính cho chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn qua theo dõi chương trình Bạn muốn Hẹn Hò. Hẹn gặp lại khung giờ rất là quen thuộc 15 giờ 20 Chủ nhật và 22 giờ 45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị khán giả có thể xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media và cổng thông tin Love TV. Nam Thư, anh Quyền Linh Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.